Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming Và Di Khải xin kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ mời. Ở lần video này thì chúng ta sẽ trở lại với một uh, trận đấu giữa hai cầu thủ đó là 18 xem Đường Môn sẽ giao tranh với SG Dũng Nhi Và ở trong trận đấu này sẽ là trận đấu à, đại hội anh hùng Vào tối ngày 12 à, tháng 1 vừa rồi thì uh, anh em yêu cầu Khải là có thể quay lại video này để up lên trên kênh để anh em có thể sau này xem lại thì ok thì uh, anh em cùng xem ở trong trận đấu này liệu sẽ như thế nào anh em ơi và bây giờ chúng ta đã bắt đầu vào trận đấu thì hiện tại bây giờ chúng ta đã thấy rằng bên cao thủ SG Dung Nhi là một trong những cao thủ thiếu lâm em cũng đã biết ở cụm mấy chủ S8 Phật Sơn ký sử này. Đây là một trong những cầu thủ thiếu lâm có thể nói là no một server. Và hiện tại đang uh, giao tranh với cao thủ đó là 18 sen. Nhìn sơ qua anh ta có vẻ là một đường môn nha mọi người. Và một bên đó là ban hội Ba Miên và một bên đó là ban hội Thiên Đớ. Những lúc đam đầu tiên của cao thủ SG Dung Nhi chúng ta vẫn chưa thấy một sự chính xác nào đến từ vị trí của Thiếu Lâm SG Dung Nhi. Anh ta đang cố gắng tìm những luồng đao mặc định đến từ vị trí của những cái đòn đao của mình Nhưng mà cho đến bây giờ thì đã hơn uh, ờ, 30 giây trôi qua Thì chúng ta vẫn chưa có thể thấy những cái luồng đam chính xác này mà Chưa có một pha đam nào chính xác cả Hiện tại cho đến bây giờ thì chúng ta thấy rằng uh, 18 sen Anh ta vẫn đang uh, bật ca một cách khá tự tin Và cũng chả có một pha trả đũa nào cả Chúng ta cùng chờ đợi xem liệu trong trận đấu này hai cầu thủ đã đánh sao và khá nhiều anh em bảo Khả là làm những video về những trận đấu solo đi Và ngày hôm nay Khả sẽ lục lại những trận đấu Đại hội Anh Hùng hàng ngày vào lúc 7 giờ tối à, Khả sẽ chốt lại những những trận cuối cùng và Khả sẽ làm video up lên cho anh em xem tại vì sao ở những dòng loại cuối cùng này thì sẽ là trận chung kết trong ngày này mà nên là Khả sẽ quay lại những trận chung kết này cho anh em xem hiện tại đến giai đoạn này thiệt sự vào vòng vòng chung kết hàng ngày á em thì à, anh em cảm giác là họ Vô bk khá hay nên mới vào được vòng chung kết anh em và đây là luồng nam đầu tiên dành cho SG Dung Nhi ở giải đấu này thì chúng ta có khoảng hình như là số phút đỡ có thể giao tranh như là câu down cho anh em đây là khải quay lại là chúng ta có thể thấy là, là cái lực những cái skin ờ, nó không bán anh em xem và anh em có thể nghe nhạc anh em có thể nghe nhạc như là nghe bình luận ờ, cảm nhận chơi nha năm cho đến bây giờ thì đã trôi qua hơn một phút có vẻ như ờ, chúng ta chỉ có thể thấy rằng là chỉ có mới khoảng hai luồng đam nhỏ nhẹ đến từ vị từ vị trí của anh thiếu long và đây là luồng đam thứ ba một đào chém vừa rồi dính đến hướng của 18 cent anh em đang xem thì đừng quên đỡ lại cho hai cầu thủ này một like chia sẻ ủng hộ cho năm em ơi Hiện tại 18 à, sen đang cố gắng câu ra đam cũng như là chạy vòng ngồi khá là nhiều. Và đợi thì à, ở những giải đấu à, đại hội anh hùng này thì Khải cảm nhận rằng là chúng ta có thể trang bị cho mình những trang sức phục hồi thể lực như nào Thì vào bên trong này chúng ta sẽ có thể phục hồi được thể lực nha mọi người. Nó khác hoàn toàn bên liên đấu như nào Bên này thì anh em có thể sử dụng được những trang sức phục hồi thể lực như này nhẫn bỏ vào người của mình để có thể phục hồi. Và chúng ta đã thấy những đòn đàm đầu tiên đến từ vị trí của 18 sen Và cũng đã bắt dính khá tốt Cho đến bây giờ chúng ta cảm giác rằng những luồng đàm của Thiếu Lâm chưa được chính xác lắm anh em ơi Chỉ mới khoảng tầm 3 đau nhỏ nhẹ đến vị trí của 18 sen mà thôi Và đây những luồng đàm tiếp theo đến từ vị trí của 18 sen Trận đấu đang được, được diễn ra một cách ờ, khá là hay Những luồng đam đầu tiên của Đức Môn Có vẻ vậy rồi Dung Nhi xem tư knock out này mà Xem tư knock out Hai pha cho tranh liên tiếp Chúng ta thể thấy rằng đường môn này à, Có vẻ chủ đàm khá tốt Cũng như là đánh cực kỳ đâu đây mà Tiếp tục là pha giao tranh tiếp theo Giao tranh quá tốt từ vị trí của 18 sen Nhìn sơ qua chúng ta có thể thấy rằng à, bên xg dũng Nhi cũng có vẻ là một ạc thiếu lâm đang full down đây mà Và chúng ta cũng có thể để ý lại bên 18 sen theo khả nghĩ với lượng phòng thủ lý chất khá là cao Nên ta chủ đam những luồng đam đầu tiên cũng như là những luồng đam chém vào người cảm giác à, không hề đau cho lắm đó, đó anh em thấy chưa Uống máu vẫn bình thường anh em à Đường màu uống máu vẫn tốt Không có một hiệu ứng gì gọi là sốc đam cả Tiếp tục lần pha giao tranh tiếp theo Trận đấu này là một trận đấu giữa Thiếu Lâm được bóng Một pha giao tranh vừa rồi khá tốt dành cho Dung Nhi Xem tí nữa thôi thì có vẻ như 18 sen sẽ bị knock out Và trong thời gian rảnh rỗi này thì Khải sẽ xem lại hết những trận đấu ờ, chung kết để Khải ờ, cùng quay lại cũng như là Khải bình luận cho anh em xem tại vì cũng khá nhiều anh em yêu cầu ờ, Khải làm những video bơ ca này nọ cho anh em xem anh em à và Khải sẽ cố gắng lấy những cái trận tranh chung kết hàng ngày cho anh em xem và phay rồi anh em cũng đã thấy rằng SG dùng như xém tí nữa chỉ còn khoảng tầm 1 cho đến 5% máu mà thôi khá tiếc nếu như ờ, dồn thêm một luồng đam nữa có thể là SG dùng như sẽ knock out và bên anh em cũng đã thấy thì bên ờ, SG Dũng Nhi thì uh, Thiếu Lâm Tăng trưởng môn. Nếu anh em nào mà muốn xem lại sơ đồ của Tăng trưởng môn này thì có thể lên kênh YouTube của Khải gõ Thiếu Lâm Tăng trưởng môn SG Dung Nhi thì nó sẽ ra video cho anh em xem sơ đồ của cao thủ này nha anh em ơi. nếu như anh em có theo dõi Khải hàng à, thường xuyên thì uh, cao thủ này đang sở hữu với mình một sơ đồ cũng như là cao hơn đến 150 à, triệu Việt Nam đồng. Đó, anh em cùng xem sơ qua. Đang sở hữu với mình một con buông tiêu. Con buông tiêu vừa rồi là tháng tháng tháng vừa rồi được top 1 đô top cá nhân cho đến ờ, thời điểm bây giờ chúng ta thấy rằng những luồng đàm của Thiếu Lâm không hề chính xác Chỉ có những luồng đàm nhỏ lẻ mà thôi Có vẻ dùng nhiều hết máu nè Có vẻ dùng nhiều hết máu rồi Nhìn sơ qua chúng ta có thể cảm nhận rằng có vẻ như cao thủ Dung Nhi đã hết máu nè mà Anh ta đang chạy lọn xuyên ngầu Rồi xong có vẻ hết máu rồi em ơi Đó là những luồng đàm cuối cùng dành cho hai bên Để xem liệu 18 sen có thể kết thúc được Dung Nhi không Một trong những uh, lợi thế dành cho đường môn khá nhiều Sau khoảng uh, ờ, 5 phút trôi qua Rồi chính xác là knock out em à Và chúng ta xin chúc mừng 18 sen đã kết liễu được SG Dụng Nhi Và đã lên ngôi quán quân của Đại hội Anh Hùng ngày 12 tháng 1 này Và xin kính chúc cao thủ 18 ờ, sen nhận được những phần quà khá là hấp dẫn nha em ơi Ok cảm ơn em rất nhiều Và bây giờ chúng ta cùng trở lại với một trận chung kết của ngày hôm sau Khải sẽ làm video tiếp tục cho anh em xem nhé Anh em đừng quên Like, chia sẻ ủng hộ video này nhiệt tình Khải sẽ cố gắng ờ, soi lại những trận đấu hay cho anh em xem trên kênh youtube Di Khải Gaming nha mọi người Ok, kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ Bye bye